đến với chương trình hỏi đáp về Transforming Art Mình là Ngân, mình là CEO của Diviners Còn đây là Hà và mình là Strategist của Diviners Những ngày vừa rồi thì chúng mình nhận được rất nhiều rất nhiều câu hỏi từ các bạn quan tâm đến khóa học Transforming Art của thầy O và chúng mình rất đam mê về việc chia sẻ công cụ này đến với các bạn nhiều hơn nữa nên là chúng mình dành thời gian để làm một chương trình à, giải đáp những câu hỏi thường gặp về khóa học Transforming Art này. Hà đã sẵn sàng chưa? Yes! Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nha à, Hà ơi, nếu mà Hà được chọn 3 từ để miêu tả về phương pháp Transformiat thì Hà sẽ chọn những từ nào? Ừ, độc đáo Độc đáo này Sâu sắc Sâu sắc Và dễ thực hành Dễ thực hành Vậy thì bây giờ Ngân có thể cho Hà biết 3 từ để miêu tả lợi ích mà Transforming Art đã mang đến cho cuộc đời Ngân không? Ừ. Khi mà Ngân tham gia thực hành Transforming Art vào à, tháng 10 năm ngoái thì cuộc đời Ngân đã thay đổi hoàn toàn <laughs> và đã ngã ra một vẽ ra một hướng mới tích cực hơn và và tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng của Ngân khi mà bây giờ thì Ngân trở về làm phụng sự với thầy Ojas Hornet và để Ngân nghĩ lại xem nào ba lợi ích mà Ngân nhận được khi mà tham gia khóa học Transforming Art thứ nhất là dám bày tỏ chân thật với những người thân và những người xung quanh Ngân bởi vì trước đây thì ngân cũng hay có những nỗi sợ rằng là nếu mà mình chia sẻ điều này liệu họ có đánh giá mình không liệu họ có chấp nhận mình không ừ. nhưng mà thông qua khóa học transforming app thì thầy có có một cái bài thực hành về trị liệu bày tỏ và trong cái khóa học đó thì ngân lại mời cả mẹ của ngân tham gia hai mẹ con thực hành trị liệu bày tỏ với nhau và ngày hôm đó vỡ ra được rất nhiều trong mối quan hệ giữa hai mẹ con thông qua cái trị liệu bày tỏ đó và từ đó thì ngân học cách mình chia sẻ bày tỏ từ trái tim đến trái tim và không để những cái nỗi sợ ngăn cản mình trở thành cái phiên bản thật nhất của mình nữa ừ. lợi ích thứ hai là ngân biết cách sống một cách sáng tạo hơn từ khi mà thân biết thầy Ojas thì cuộc sống của ngân trở nên màu sắc và lễ hội ngày nào cũng tràn ngập rất nhiều những cái hoạt động mà đòi hỏi sự sáng tạo và mình sáng tạo trong từng khoảnh khắc trong từng cách mình làm những công việc hàng ngày vậy thì đây là một điều mà ngân rất thích và ngân vẫn áp dụng hàng ngày trong trong trong cuộc sống mỗi ngày đều luôn là những điều mới và điều thứ ba lợi ích thứ ba mà ngân nhận được đó là ngân học cách kết nối với chính mình thông qua việc thiền định à, và hiện nay thì ngân vẫn duy trì việc thiền định à, bốn à, thời thiền mỗi ngày cùng với cả các bạn tình nguyện viên của Diviner để kết nối với thế giới bên trong của ngân ừ, thật là tuyệt vời à, và hà nhân đây cũng muốn chia sẻ cho các bạn một chút về phong cách giảng dạy của của thầy và Hà sẽ ừ, để Hà sẽ nghĩ ra ba tính từ để miêu tả về thầy Ojas cho các bạn biết nếu như những bạn nào chưa biết đến thầy nha. Um, thứ nhất là thầy vô cùng vô cùng thông thái, vô cùng thông, thông tuệ, thái. chính xác. Ừ. Thầy rất thông thái bởi vì những lời chia sẻ của thầy không có ở trong một cái sách vở nào cả mà thầy trong lúc giảng dạy thì thầy kết nối trực tiếp với sự thông tuệ của vũ trụ. Ừ đây là một năng lực mà những người thiền định lâu năm có thể đạt tới ừ. à, thông thái này thứ hai thầy vô cùng hài hước các bạn ạ <laughs> học với thầy không bao giờ nhàm chán bởi vì thầy luôn luôn có những ví dụ vô cùng thực tiễn với đời sống ừ. và thầy luôn luôn có một sự dí dỏm trong những chia sẻ của thầy và thứ ba đó là sự kỷ luật kỷ luật ở đây có nghĩa là sự kỷ luật tự thân ừ. do cái nhu cầu bên trong của chính mình mong muốn để mình được uh, sống trọn vẹn hơn thì chúng tất cả chúng ta đều có sự kỷ cần có sự kỷ luật và thầy hướng dẫn cho chúng ta làm thế nào để có thể áp dụng cái kỷ luật này một cách sáng tạo một cách thú vị không hề nhàm chán trong chính cuộc sống hàng ngày của mình các bạn ạ ừ. và từ khi mà ngân và hà bắt đầu thực hành với thầy ojas thì cuộc đời của chúng mình được chuyển hóa rất là nhiều và câu hỏi tiếp theo đó chính là hà ơi hà hãy chia sẻ ba lý do tại sao bạn nên tham gia học nghệ thuật chuyển hóa? Ba lý do khiến cho bạn nên tham gia học nghệ thuật chuyển hóa. Lý do thứ nhất là bởi vì đây là một không gian tỉnh thức diviners và đặc biệt là thầy Ojas Onis luôn luôn tâm huyết để tạo ra một không gian tỉnh thức cho tất cả chúng ta và không gian tỉnh thức là điều vô cùng quan trọng trong quá trình trên cái tiến trình chuyển hóa của mỗi cá nhân bởi vì nếu không có không gian tỉnh thức thì bạn sẽ phải vật lộn rất nhiều bạn phải đi tìm uh, hết nguồn nọ nguồn kia và mình luôn luôn cảm thấy lạc lõng cô đơn vậy thì đấy là yếu tố đầu tiên không gian tỉnh thức yếu tố thứ hai mà các bạn nên tham gia học nghệ thuật chuyển hóa đó là bởi vì đây là một phương pháp mà Hà đảm bảo là giúp cho bạn chuyển hóa cực kỳ nhanh chóng bởi vì bạn không chỉ nói, bạn không chỉ học dựa trên lý thuyết mà bạn thực hành ngay lập tức và chính cái quá trình thực hành mà bạn dám nhảy vào, dám dấn thân vào sẽ khiến cho cuộc đời của bạn thay đổi ngay lập tức uh, yếu tố thứ ba hà nghĩ rằng đó là sự uh, kết nối giữa yếu tố nhận biết và yếu tố nghệ thuật thông thường thì chúng ta chỉ nghiêng về một bên chúng ta chỉ lúc nào cũng học về lý thuyết hoặc là chúng ta biết cách uh, biết tìm đến những cách để giải trí cho bản thân mình biết cách để giải tỏa những cảm xúc nhưng mà chúng ta lại không cân bằng chúng ta không làm chủ và chúng ta không nắm rõ được bản chất cuộc sống vậy thì nghệ thuật chuyển hóa chính là nơi để mà chúng ta có thể học cách cân bằng cả hai nguồn lực sống này ừ. bên trong mình ngân thấy rất là ngẫu hứng mà cuộc trò chuyện của ngân với hà tất cả để bắt đầu với con số 3 <laughs> vậy thì câu hỏi tiếp theo hà có thể hỏi ngân ngân có thể kể ra ba công cụ ba ừ. phương pháp mà chúng ta sẽ sử dụng trong nghệ thuật chuyển hóa không? Ba công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng trong khóa học nghệ thuật chuyển hóa. Thứ nhất là thiền định. Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách ngồi thiền như thế nào. Và Ngân cũng muốn chia sẻ với các bạn, thiền ở đây không liên quan gì đến tôn giáo hay đạo gì hết. Thiền chỉ đơn giản là chúng ta học cách quan sát với hơi thở, chúng ta học cách quay trở về với thế giới bên trong chúng ta chứ không có tưởng tượng ra những vị thần hay bất kỳ yếu tố tôn giáo nào ở đây hết nên ai cũng có thể tham gia thực hành thiền định với thầy Ojas Wanis. Công cụ thứ hai đó chính là trị liệu nghệ thuật thì thầy sẽ cho mở ra không gian cho chúng ta để có thể tham gia những hoạt động nghệ thuật có thể là vẽ tranh có thể là hát ngẫu hứng có thể là đóng kịch tùy theo dòng chảy của thầy để cho chúng ta mở ra chúng ta không còn đóng lại nữa và chúng ta hòa vào dòng chảy của sự ngẫu hứng từ đó thì chúng ta giải phóng những nguồn năng lượng tắc nghẽn và chúng ta trở nên sáng tạo hơn công cụ thứ ba đó chính là trị liệu bày tỏ trị liệu bày tỏ là phương pháp để giúp cho chúng ta học cách bày tỏ phiên bản thật nhất của chúng ta với những người xung quanh để họ có thể hiểu và họ có thể kết nối với chúng ta một cách sâu sắc hơn thì đây là ba công cụ mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hành trong khóa học nghệ thuật chuyển hóa này ôi nghe thật sự rất là hào hứng đúng không các bạn nghệ thuật chuyển hóa là một công cụ vô cùng tuyệt vời vậy thì chúng ta có thể học nghệ thuật chuyển hóa bằng cách nào hả ngân rất may ngân có một tin vui cho các bạn rằng là thầy ô sẽ mở lớp nghệ thuật chuyển hóa vào ngày 23 24 25 tháng 4 này tại thành phố Hồ Chí Minh vậy thì đây là một khóa học vô cùng vô cùng đặc biệt một cơ hội dành cho những bạn mà chúng ta có một tâm thế cởi mở chúng ta sẵn sàng chuyển hóa và đón nhận một cuộc sống trọn vẹn nhất ý nghĩa nhất cho chính bản thân mình vậy thì đây là một món quà vô cùng tuyệt vời mà bản thân đội ngũ Diviners rất tâm huyết chia sẻ với các bạn vào cuối tháng tư này. Ừ. Ngân ơi, nếu như mà mình rất có khao khát đi học nhưng mà điều kiện tài chính của mình chưa cho phép thì mình có thể làm như thế nào? Các bạn cũng đừng lo lắng bởi vì chúng mình cũng có những chính sách ưu đãi, chính sách trả góp để giúp cho các bạn hiện thực hóa ước mơ tham gia khóa học nghệ thuật chuyển hóa. Thứ nhất là nếu bạn là giáo viên hay là người cao tuổi à, người cao tuổi ở đây là lớn hơn 60 tuổi thì Diviners có hỗ trợ tài chính 50% cho khóa học này thì đây là một tin rất vui bởi vì Diviners muốn hỗ trợ nhiều người giáo viên hạnh phúc hơn nữa nhiều người ông, người bà, nhiều người làm cha, làm mẹ hạnh phúc hơn nữa để cùng nhau kiến tạo nên một xã hội tỉnh thức à, chính sách ưu đãi thứ hai chúng mình có là dành cho những cặp đôi tỉnh thức nếu mà bạn và chồng của bạn cùng có chí hướng đi học nghệ thuật chuyển hóa thì đây quả là một tin vui dành cho gia đình của bạn. Xin chúc mừng bạn và để hỗ trợ bạn cả hai vợ chồng cùng tham gia khóa học này ừ. thì chúng mình có chính sách ưu đãi 30% cho học phí của khóa học nếu mà bạn đăng ký với vai trò là cặp đôi tịch thức tham gia khóa học này. Ngoài ra còn chính sách thứ ba đó là chính sách trả góp. Những bạn nào quan tâm về chính sách trả góp thì các bạn có thể gọi điện vào hotline của Diviner ngay lập tức trước ngày 15 tháng 4 và chúng mình sẽ chia sẻ với các bạn chính sách trả góp để bạn có thể đóng học phí thành hai đợt và vẫn có thể tham gia thực hành phương pháp vô cùng tuyệt vời này vào cuối tháng 4 các bạn nhé. Vâng, và Hà cũng có nghe Ngân nói rằng chúng ta có thể đi học dù là chúng ta lớn tuổi hay là dù chúng ta là giáo viên hay là một cặp đôi dù bạn là bất cứ ai thì bạn đều có thể học được nghệ thuật chuyển hóa bởi vì đây là một công cụ mang tính chất quy luật tất cả chúng ta đều có thể học dù kể cả là những bạn nhỏ đi chăng nữa chúng mình cũng có những bạn rất nhỏ đến tham dự các chương trình của chúng mình và đồng thời cũng có những bạn rất lớn tuổi nữa <laughs> và ở tất cả các vị trí tất cả các um, địa vị xã hội khác nhau đều không quan trọng chúng ta ở đây là để chuyển hóa cùng nhau phải không nào Đúng rồi Hà và đó là phần chia sẻ của chúng mình hỏi đáp những câu hỏi thường gặp à, về khóa học nghệ thuật chuyển hóa sắp tới. Các bạn đừng ngần ngại gọi điện ngay cho số điện thoại hotline của chúng mình ở dưới đây để đăng ký tham gia lớp học. Chúng mình ở đây là để hỗ trợ bạn có thể tham gia và thực hành phương pháp nghệ thuật chuyển hóa để khiến cho bạn có thể sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào khóa học nghệ thuật chuyển hóa vào cuối tháng 4 này.